Vâng, theo kiểu đấy. Ờ. Hương ơi! Hương! Gì không? Bảo thằng làm đừng có chọc. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Mẹ bảo. Vâng, vâng, vâng, đúng rồi, mình nghe là mình ơi. Này đừng chọc, chọc. Này! Ông cha nhà mình, kể cả ông chàng khác, chúng mày đừng có chọc đâu. Không được đâu. Chọc, chọc là cái sao đen này vào người ta. Vâng, cái chúng tôi phải quay tiếng, tôi không làm gì khác. Đấy cháu nói cho bà không được chọc thế để mở bình thường còn to nhá. Rồi rồi rồi, rồi rồi rồi, đồng ý rồi, cái chỗ này, lắp cái này to, vết nắp vào đây, vết nắp vào dưới là cá, kinh nhỉ, cái Hey. ảnh xong à, rồi các ông đừng cười như này ôm bạn bất mẹ ngoài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 cứ ăn thôi nó đang nó đang ngay do nó đang đến lông nó đang số nhiều đưa cái tâm hố sang coi rồi nhắc lại cho cái anh và là khóc khóc lái và khóc tổng nguyên khóc tổng nguyên khóc tổng nguyên ê thật thật con cái người ta đúng một tí con cái trường em ơi không ăn quá gì không nước tóc mà con nước tóc mua cho nó vui đâu tóc kia tư bản ngân hàng vì trong chưa lại những năm năm năm trăm năm Ngô Công Nguyên Tắm lên ngực Con Gái Thank you.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 có cái túi to đi. Ra đi ra đi ra nào. Ôi ôi. Túi to, túi to. Đâu muốn ăn. Ừ, nhưng mà tạm lộn quá đi. Lộn quá, lộn quá quay qua được cái giống đây đây là như thế này như thế quay cái giống lên nó cái dùng với bao này còn nhiều hơn ờ, rồi hợp yêu mình cả đúng nó với bảo để tin thì thôi à bòn nó không chơi đúng đây cái nhóc kia vào đây nó không chơi bòn đây. Ôi chết chết chết chết cả loạt, chết đéo luôn mươi. Ờ, ra cân đi hàng tình cân nhau lắm đúng đúng cân cân cân cân là phụ nữ chân trong phụ nữ thế chân chân trong thịt nước tăng phải tăng quay đi lấy cái bài đồ lấy cái bài Tôi đang cao đi, tôi đang nhắn không không không không tôi này. Cảm ơn ạ. Kiểu kiểu như thôi. Làm sao anh? Thôi. Cô ơi, cô Lưu, lại ba đây, lại ba đây. Ông bác ngồi ra trái để con em ăn. Thế nào? Rồi, lại hết đây. Này đây, mình đang kiếm cá. Vâng, vâng, tinh tinh anh ơi. Tôi làm cái gì? Vâng, trên. Nhiều người, nhiều người bán này đây để cụ ấy làm rất là cẩn thận ngay từ đầu tiên cụ ấy đã cúi xuống cụ lễ về mặt tâm linh các không ai rồi cụ lại à, phải người đứng trên đây mà đón này thì mới được này không có với này hai một thằng đón chân như một thằng ra đây đón một bác ấy hai thằng đón công an tôi biết tấn của tôi mời anh em này đi này lên lên đây có lên cái nhắc cái nó đúng cái là hỏng đây Ông lui anh ra xem nào, không có đi nữa đâu. Ông lui ra nhé, ra đi xem. Hai, hai, anh anh nhấc đầu cô vào. Không liên này cô liên, cô liên. Liên cô ơi. Nhanh nhanh nhanh, anh con ơi anh cứ dám đổ vào đấy thôi cao lên cái cho người ta xem à, anh ơi này cụ ơi đúng cụ là đàn bà không đàn thẳng khác của chị nào Hadi. Hadi. Hadi.